phần B là cũng hình hình chữ nhật luôn phần 3 là trong hình bên có 4 là kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau được để được này rồi chúng ta bắt đầu học thế nào một tính độ dài đường gấp khúc ABCD A từ A đến B là 42 cm. Từ B đến C là 26 cm. Từ C đến D là 34 cm. Là độ dài đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc là 42 cộng 26 cộng 34 bằng 102 cm. Đáp số 102 cm. này tính chu vi hình tam giác MNB chu vi hình đây từ N đến M là 26 cm từ N đến B là 42 cm từ M đến B là 34 cm là chu vi hình tam giác là 26 cộng 34 cộng 42 bằng 102 bằng 102 cm Đáp số 102cm Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi A. Hình tứ, chu vi hình tứ giác ABCD Từ A đến B là 3cm Từ D đến A là 2cm Từ D đến C là 3cm Từ C đến B là 2cm Chu bài giải chu vi hình tứ giác là 3 cộng 2 cộng 2 cộng 3 bằng 10cm Đáp số 10cm Rồi chúng ta đã xong phần 2 Tiếp đến phần này Hình chữ nhật M, N, B, W W đến M là 2cm Từ M đến N là 3cm Từ M, từ N đến B là 2cm từ quy tính b là 3 cm. Chu vi hình chữ nhật là 3 cộng 3 cộng 2 cộng 2 bằng 10 cm. Đáp số 10 cm. 3. Số trong hình bên có 12 hình tam giác và và 3 hình tứ giác. bốn Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được được a à, hai hình tam giác và một hình tứ giác. Đây, các bạn kẻ giữa như vậy thì sẽ được hai hình tam giác và một hình tứ giác. B, ba hình tứ giác. Đây. Đây chúng ta sẽ được ba hình tứ giác. nên là một hình này hai hình, hình bự ở ngoài nữa là ba hình. Rồi. Chúng ta đã xong bài 11 Bây giờ tiếp đến bài 12 Ôn tập về giải toán Một cửa hàng buổi sáng bán Buổi sáng bán được 525 kg gạo Buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 135 kg gạo Hỏi kg Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo Tóm tắt buổi sáng bán buổi sáng bán 525 525 kg buổi buổi chiều bán ít hơn buổi là 135 kg buổi chiều là bài giải buổi chiều cửa hàng đó bán được là 525 trừ 135 bằng 390 kg, đáp số 390 kg. Đội 1 trồng được 345 cây, đội 2 trồng được nhiều hơn đội 1 83 cây, hỏi đội 2. Đội 2 trồng được bao nhiêu cây? Hai đội trồng được tất cả bao nhiêu cây? Bài giải là

ba cây rồi chúng ta đã xong bài 12 tiếp đến bài đây chúng ta đã xong bài đó khóa lớp 3 có 85 bạn nam và 92 bạn nữ hỏi khóa lớp 3 có tất cả bao nhiêu bạn số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là bao nhiêu bạn số bạn khối lớp 3 có là 85 cộng 92 bằng 177 bạn số bạn nữ nhiều hơn hơn bạn nam là 92 trừ 85 bằng 7 bạn A 177 bạn B 7 bạn lập bài toán theo tính tắt sau thùng to đựng 200 lít thùng thùng bé có ít hơn thùng to 120 lít hỏi thùng bé có bao nhiêu lít bài giải số lít thùng bé có là 200 trừ 120 bằng 80 lít đáp số 80 lít rồi mình à mình đã xong hai bài đó là bài 12 và bài 11 đây hẹn gặp hẹn nếu như các bạn có thắc mắc gì hãy để lại phần bình luận để mình có thể giải đáp cho hẹn gặp lại Hẹn gặp lại các bạn và nhớ đăng ký, xe cho bạn bè cùng học nhé.